việc là lông ngông hoa bơ biển lên bằng được là lông

còn chiến sức bất quý cô pha trà liên tử chuột chén lô lòng trà sập nê chuột chén lô lòng có sân bình gặp có sân đồng chén bàn là đồng số bảy nâng ly vui duyệt phong hoa ông hoàng bày lấy thơ làm bạn cầm kỳ thi hỏa tố vui bày ông hoàng bày xây 西。 my age. Eh.

sổ trần giang lào ẩu thẹp biên, hôm nay ghé họ họ thì quân quân giang ghé của ông là hiếu thuần thảo hiền có tu nhân tích đức đức ông hoàng bài chép biên sổ Let hoa đào nằm ngói mười phần mười phần xa còn xa xa ô liều pha xa còn kém xa mười phần ô xa còn kém xa mười phần 花。